Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi sáng hôm nay. À, chúc chúng ta có một cái buổi sáng tràn ngập năng lượng, niềm vui, hạnh phúc, bình an. À, chúng ta sẽ có nhịp đập buổi sáng hôm nay chúng ta có những cái điều gì để chúng ta cần quan tâm trong giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cần quan tâm cái thông, thông tin về giao dịch buổi sáng hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ điểm danh về một số các báo xem là những cái báo hiện tại chúng ta có những cái thông tin gì ạ. À? Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi sáng hôm nay. Xin chào bạn Nguyễn Phúc. Xin chào Hà Giang. Xin chào Lê Huyền. Xin chào Nguyễn Tất Công. Xin chào Hà Kim Dung. Cảm ơn bạn. Ngô Văn Dũng. Dương Liễu và rất nhiều bạn đang có mặt trong buổi livestream nhịp đập buổi sáng này xin chào Minh Tuấn xin chào Phạm Huy Hoàng xin chào Trần Anh Việt và rất nhiều anh chị em khác đang có mặt ở đây ạ à. xin chào Nguyễn Hào xin chào Phạm Quang Hữu hello xin chào Nguyễn Nguyễn Ngoan Trần Văn Quế và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây ạ à. xin chào Nguyễn Hảo không biết chính xác không tại vì bạn không có dấu Trần Đức Vinh Bùi Tâm Phạm Văn An Tuấn Hoàng Nguyễn uh, Kim Hiếu Nguyễn Hiếu Kim hoặc Kim Hiếu gì đó và Trọng Nghĩa Phạm Văn Anh Ngô Cường Ok xin chào anh chị em ạ à. anh chị em có có câu hỏi nào chúng ta đặt ở bên dưới nha thì uh, trong ngay một vài phút nữa Dũng sẽ gì ạ điểm danh xem là thị trường hôm nay có cái gì để chúng ta lao giao lưu thì ở trên chúng ta nhìn thấy các thông tiện thông tin báo chí ở đây chúng ta là chủ tịch hạ viện Mỹ uh, đến Đài Loan và đây chúng ta có thể xem là vậy uh, trừ chủ tịch uh, hạ viện Mỹ đến Đài Loan thì liệu xung đột giữa Mỹ và gì ạ Đài Loan có thể xảy ra trong đoạn này không cái xác suất xảy ra xung đột Mỹ và Đài Loan có lẽ là xảy ra ở thời điểm này có lẽ là khó bởi vì thứ nhất là gì ạ Mỹ thì cũng đang gì ạ đang uh, có thể là thấy trong đợt suy thoái khá là nặng trong thời gian vừa qua nên nếu trong trường hợp mà có xảy ra những cái chiến tranh như ở ờ, thời gian tới thì có thể là kinh tế Mỹ có thể là lún sâu và suy thoái bởi vì hiện tại Mỹ thì đang gì ạ đã có thể thấy rằng là đã hỗ trợ cho Ukraine rất là nhiều trong thời gian vừa qua và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến là suy thoái kinh tế Mỹ có thể trầm trọng hơn còn về về Trung Quốc thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại Trung Quốc thì cũng đang ở một mức độ nào đó bị ảnh hưởng chẳng hạn như bị suy thoái do chúng ta là Covid ờ, tức là hậu Covid cấm tức là cấm toàn bộ các dịch vụ hàng hóa thực ra đây là quân bài chính trị thôi ạ theo Dũng là quân bài chính trị giữa hai nước và Mỹ thôi để uh, bản thân uh, Trung Quốc họ cũng có những cái gì ạ có những cái quân bài chính trị đó là việc mà gì ạ? hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài bằng những quân bài khác đó chính là cũng nguyên nhân dẫn đến lạm phát trên thế giới tiếp tục lún sâu trong thời gian vừa qua đấy là cái cái mà chúng ta gọi là những cái thông tin mang tính chất là nó không được tích cực lắm à, chúng ta có thể à, quan sát thêm những cái thông tin khác ở đây đó là gì ạ đây là thông tin khá là tích cực đó là phó thủ tướng phấn đấu là giải ngân toàn bộ vốn vào trước ngày 31 tháng 12 ở à, đây là một cái thông tin khá tích cực vậy nếu trong trường hợp mà nếu giải ngân trước 4 tháng 12 năm 2022 thì điều gì diễn ra có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một cái lợi thế cho đầu tư công bởi vì chúng ta biết rằng là bản thân là nền kinh tế chúng ta không phát triển được nếu trong trường hợp mà nó tiếp tục bị lạm phát có cách nào để gì ạ à, <clears throat> tạo ra cái tăng trưởng kinh tế thì chỉ có mỗi đầu tư công tạo mới tạo ra sự tăng trưởng kinh tế trong trường hợp đầu tư công mà chúng ta thấy là đầu tư quá mức thì dẫn đến có thể lạm phát gia tăng tuy nhiên thì với chính sách của ngân hàng nhà nước cũng như là với việc nới nới dòng tiền chẳng hạn như là chúng ta thấy là hiện tại thì chính phủ đang gì ạ đang uh, thúc đẩy cái việc mà đầu tư công thì dòng tiền bơm vào đầu tư công thì cái uh, dòng tiền có thể thu hút ở đâu đó là uh, chuyển dòng từ bất động sản sang đầu tư công bởi vì nếu anh chúng ta theo dõi thì phần lớn các nguồn tiền cho vay bất động sản trong thời gian vừa qua đang bị ảnh hưởng khá là lớn à, việc mà không cho vay bất động sản hoặc là việc hạn chế cho vay bất động sản việc mà không uh, cho phát hành uh, trái phiếu nếu không đáp ứng được các tiêu chí mà đề ra của gì ạ ờ, ủy ban chứng khoán thì cái việc này nó sẽ nắn dòng cho cái việc mà dòng tiền sẽ tập trung vào những cái gì ạ lĩnh vực ờ, mang tính chất uh, cốt yếu uh, phát triển GDP của chúng ta thế nên uh, cái cái thông tin này cũng là thông tin khá, khá là ok khá là tốt cho cái nền kinh tế chúng ta tuy nhiên thì cái việc mà các cổ phiếu đầu tư công như là kinh bắc như là SSC hoặc là các cổ phiếu khác nữa thì rõ ràng chúng ta cần phải xem là dòng tiền thực sự nó có chảy mạnh vào đó hay không thì cái điều này chúng ta sẽ phân tích sau đúng không ạ thông tin như vậy nhưng thực tế có như vậy không thì chúng ta sẽ phân tích dòng tiền sau ok còn các thông tin nào khác nữa ở à, đây một thông tin khá là tích cực à khá là là là à, hấp dẫn không biết các bạn nghĩ cái điều gì trong này các bạn có thể comment ở đây ạ theo các bạn nghĩ điều gì ở đây ạ đó là gì ạ thực tế thì những cái doanh nghiệp mà người ta ôm tiền người ta gửi tiết kiệm đặt à, những cái quỹ thì ôm tiền gửi tiết kiệm trong đó có đây chúng ta nhìn thấy ạ nếu các bạn nhìn thấy đây đây là ai đây ạ hello các bạn nhìn thấy là, là quỹ gì ạ quỹ chúng ta nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở đây ạ các bạn có thể comment các bạn suy nghĩ gì các bạn cảm nhận điều gì các bạn thấy điều gì các bạn để comment ở phần ở phía bên dưới các bạn comment ở phần dưới bên dưới để các bạn thấy rằng là rõ ràng là gì ạ những cái doanh nghiệp họ gửi tiết kiệm đúng không họ gửi tiết kiệm nhiều hơn họ gửi tiết kiệm nhiều hơn và họ tập trung vào gửi tiết kiệm họ rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán thì gì ạ à? họ có lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với những doanh nghiệp tập trung vào đầu tư chỉ số chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy là chỉ số thì gần như là à, trong tháng 7 là gần như không tăng tăng rất là ít nhưng trong khi đó chúng ta thấy các chỉ số của rất nhiều các quỹ họ đang có lợi nhuận lớn hơn so với các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào cổ phiếu nên ở đây chúng ta thấy là cái việc khôn ngoan không phải là chúng ta cứ đầu tư là khôn ngoan không phải chúng ta cứ bắt đáy là khôn ngoan nên ở đây chúng ta có một cái tư duy rất quan trọng thế thì ở đây chúng ta thấy có một cái tư duy rất là quan trọng đó là các quỹ lớn đặc biệt là kể cả các quỹ của SSI họ đã rút tiền ra để họ đầu tư vào gửi tiết kiệm nhưng tại sao chúng ta lại cứ nghe một ai đó là tập trung mua cổ phiếu trung bình giá xuống mua thật nhiều vào và mong rằng sau một giai đoạn nào đó cổ phiếu đi lên à, chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận bây giờ các quỹ lớn là cái quỹ mà người ta đã gì ạ có rất nhiều năm kinh nghiệm rồi họ đã có nhiều năm trải nghiệm rồi họ có rất nhiều các gì ạ các kiến thức có những chuyên gia hàng đầu mà họ lại rút tiền ra để gửi tiết kiệm còn trong khi đó chúng ta lại gì ạ đầu tư tiếp tục đầu tư vào mà không biết thời điểm nào gì ạ thời điểm nào chúng ta bám ra và cứ bị quanh quẩn trong cái chiến lược đầu tư mà gọi là chiến lược đầu tư gì ạ mang tính chất là không có đường ra thế thì rõ ràng là gì ạ việc và anh chị em nếu chúng ta thấy có số tiền lớn số tiền rất là lớn thì các bạn thấy rằng là chúng ta cần phải có một tư duy khác còn trong trường hợp một số anh chị em là chúng ta gọi là trading tức là ở trong tính là chuyên nghiệp thì việc lướt sau trong với một cái quỹ à, thời gian ngắn hoặc là thờ cái số tiền mà chúng ta ở cấp độ nhỏ thì cái việc mà đầu tư nó vẫn có hiệu quả nên ở đây dòng tiền là quan trọng nếu bạn có dòng tiền lớn thì cái việc mà gì à, giữ ngoài để đợi cơ hội khi mà thị trường có những cái chiết khấu giá tốt hơn chúng ta mua vào đấy là cái cách thức mà các quỹ họ đang làm và chúng ta thấy là phần lớn các quỹ nào mà gửi tiết kiệm nhiều hơn thì họ có lợi nhuận cao hơn so với các quỹ cứ tập trung vào đầu tư câu hỏi là tại sao các ngân các uh, quỹ của các công ty chứng khoán họ tiếp tục đầu tư theo các bạn tại sao họ tiếp tục đầu tư ạ họ tại sao họ tiếp tục mua vào trong khi đó họ biết là mua vào có thể bị lỗ các bạn có thể comment ở phần bên dưới không ạ hello anh chị em comment phần bên dưới đúng không ạ tại sao các quỹ biết là mua vào họ có thể bị thua lỗ và họ vẫn cứ mua vào ở đây chúng ta hiểu đơn giản thế bây giờ trong trường hợp mà nếu chúng ta đang quản lý một cái quỹ nào đó mà chúng ta bán hết cổ phiếu ra thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu chúng ta bán hết cổ phiếu ra thì có phải chúng ta có thể comment cái suy nghĩ chúng ta cái cảm nhận chúng ta như thế nào chúng ta có thể comment phần bên dưới được không ạ anh chị em có thể suy nghĩ uh, cái điều gì anh chị em thấy điều gì hãy comment phần bên dưới không phải người ta nghiện giao dịch các quỹ người ta không phải nghiện giao dịch ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ ở à, khi mà các quỹ họ giao dịch thì cái việc mà có rất nhiều các nhà đầu tư họ rót tiền vào quỹ nhưng nếu mà họ bắt đầu rút tiền ra thì cái việc là các nhà đầu tư họ sẽ gì à, rút vốn ra và họ huy động rất là lớn họ huy động để mất rất nhiều công sức tiền của họ mới có thể huy động được đúng không họ có thể huy động được nên để huy động được vốn thực sự là khó khăn nên có một câu nói của Mark Mini ông có nói rằng là trong một cái thời điểm nào đó trong ông mất phải một đến 2 năm ông không tham gia giao dịch và một số quỹ bảo ông là đang có vấn đề nhưng ông đặt ra câu hỏi tại sao các ông lại giao dịch mà các ông để diện không rút ra bởi vì thị trường đang là rất là xấu thì các quỹ họ nói rằng là nếu bây giờ họ rút tiền ra thì phần lớn các tổ chức hay là các nhà đầu tư họ không có xu hướng uh, đóng góp thêm vào tại vì họ đang bị thua lỗ họ cũng không có xu hướng nộp thêm tiền vào để đầu tư nên để sau này huy động vốn là rất là khó hay là chúng ta nhìn vào các quỹ của công ty chứng khoán họ đang khuyến nghị chúng ta mua vào đúng không ạ họ đang khuyến nghị chúng ta mua vào trong khi đó họ lại không nắm giữ cổ phiếu thì rõ ràng là không đúng đúng không không đúng cái việc mà họ khuyến nghị chúng ta mua cổ phiếu và họ lại bán cổ phiếu ra nhưng về góc độ nào đó chúng ta thấy là một vài các công ty lớn thì họ đang bán ra ở ờ, đúng không họ chỉ tập trung vào rất là lớn về việc à, à, họ tập trung vào rất là lớn về cái việc mà gửi tiết kiệm nên ở đây một thông tin mà đưa ra thì chúng ta có thể hiểu rất là là bạn nhìn thấy điều gì bạn nhìn thấy điều gì cảm xúc của bạn ra sao và bạn hành động như thế nào giả sử với cái thông tin như này thì Dũng nhìn thấy là là phần lớn các quỹ lớn phần lớn các quỹ mà có lợi nhuận phần lớn các quỹ mà chúng ta gọi là à, à, trực chiến thực chiến trên thị trường chứng khoán Việt Nam họ đã chuyển bớt cái tiền lợi nhuận của họ mà họ có được trong giai đoạn bùng nổ của thị trường chứng khoán chuyển sang gửi tiết kiệm sau đó thì họ đợi cơ hội tốt hơn để họ mua vào họ khi mà thị trường giảm đến mức rồi chiết khấu tốt nhất họ mua vào trong khi đó các nhà đầu tư chứng khoán cá nhân chúng ta thì họ không biết điều này họ lại tiếp tục mua vào cổ phiếu trong khi đó các quỹ kia họ vẫn có lợi nhuận trong khi mà chúng ta vẫn bị thua lỗ thì điều gì diễn ra đấy có phải là gì ạ à? có phải là nguyên nhân do chúng ta thiếu hiểu biết chúng ta thiếu trải nghiệm chúng ta thiếu kinh nghiệm nên chúng ta đã bị gì ạ à? trở thành những con cừu mà chúng ta không nắm rõ được thế bây giờ làm sao để chúng ta thoát khỏi cừu đúng không làm sao chúng ta Ờ, chuyển cừu thành nhím theo các bạn làm thế nào để chúng ta chuyển cừu thành nhím theo các bạn có cách nào để chuyển cừu thành nhím không ạ nếu các bạn có thể uh, comment cho Dũng là xem là cái cách nào uh, chúng ta chuyển cừu thành nhím uh, thế thì khi mà chúng ta chuyển cừu thành nhím thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây có rất nhiều các bạn thấy rằng là việc mà một số quỹ nghiện giao dịch hay là cảm ơn bạn Minh Huệ chúng ta hoặc là người ta đầu tư theo gì ạ đầu tư góp uh, góp vốn hoặc là một cái giao dịch nào khác đó thế thì chúng ta thấy rằng là uh, muốn trở thành kiều và nhím thì đầu tư chúng ta phải có tư duy đúng à, có tư duy đúng trước ạ các bạn ạ. tư duy là quan trọng nhất bởi vì chúng ta cùng là gì ạ cùng là kiến thức như vậy các bạn thấy là có nhiều nhà đầu tư học kiến thức rất là giỏi nghĩ là sẽ nói với chúng ta là tao đã học hết chương trình này học ở Harvard này học ở chương trình rất là lợi ở trên thế giới học rất nhiều các tiến sĩ các giáo sư chúng ta thấy là các rất nhiều giáo sư tiến sĩ ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là nhiều giáo sư tiến sĩ đầu tư chứng khoán là thì à, thua lỗ rất là nặng hay là trên thế giới chúng ta cũng thấy là bản thân Newton đầu tư chứng khoán ông cũng thua lỗ rất nặng hay là nếu mà chúng ta đặt ra là nhiều các chuyên gia khác mà đầu tư chứng khoán thì lỗ rất cực kỳ nặng nên chúng ta cần phải có tư duy đúng nếu mà nói về tư duy đúng trong đầu tư ngoài ngày Warren phép thì các bạn có thấy ai là người có đầu tư mà chúng ta thấy là cực kỳ là gì ạ thành công mà chúng ta không biết đâu ạ theo các bạn các bạn ngoài cái nhà đầu tư cực kỳ thành công như ngài Warren Buffett thì có một nhà đầu tư mà chúng ta có thể thấy rằng là ông rất nổi tiếng trên thị trường chứng khoán à, nổi tiếng trên gì ạ à, tài sản ông đã kiếm hàng à, triệu đô có một thời gian cũng là top 1 trên thị trường top 1 luôn ạ à, top 1 trên thị trường à, giàu người giàu nhất thế giới mà ông là cái người đầu tư rất là thông minh nhưng ít ai biết đến ông bởi vì à, chúng ta chỉ nhìn thấy nhìn thấy là tài sản ông tăng lên thôi ạ à. thực tế hiện tại nếu phải nói về tổng tài sản của ông thì vẫn là giàu nhất thế giới nếu chúng ta trừ đi đi cái phần gì ạ trừ đi cái phần mà ông ờ, mang đi từ thiện đó là gì ạ ngày Bill Gates ạ à? bao nhiêu bạn thấy là ngài Bill Gates là cái người đầu tư rất là lớn thành công bởi vì ông đã có một cái tài sản cực kỳ lớn và chúng ta biết rằng là cái tài sản ông ngoài vấn đề từ cái cổ phiếu yeah, à, Microsoft ra thì thực tế tài sản ông mang đi đầu tư các bạn nhìn thấy cái tốc độ tăng tăng trưởng tài sản của ông trong đi đầu tư cực kỳ lớn nên nếu chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng là Bill Gates là người đầu tư thậm chí là còn giỏi hơn cả ngài Warren Buffett nếu các bạn nhìn thấy tài sản của ông ông đi đầu tư và tài sản ông nó tăng lên nhanh chóng trong cái việc mà cái cái gì ạ à? cái tài sản mà ông đầu tư ông góp vốn vào các công ty công nghệ góp vốn vào những công ty lớn và tài sản ông tăng cực kỳ lớn nên chúng ta thấy là uh, ngoài những cái người nổi tiếng chúng ta nhìn thấy uh, ờ, các câu chuyện mà Dũng muốn nói cho anh chị em biết một cái câu chuyện thứ hai trước khi nói về câu chuyện thứ hai để các bạn hiểu tư duy nó quan trọng như thế nào điều hôm qua khi mà các bạn ờ, một vài bạn khi mà Dũng chia sẻ một cuốn sách có thể các bạn nhìn thấy cái cuốn bìa như này cuốn bìa này là cái biểu đồ mà có thể một ai đó nhìn thấy là đây là cái chương trình là tất toàn bộ cái đây là cái gì ạ à? toàn bộ những biểu đồ toàn bộ những cái gì ạ chiến lược của Dũng đầu tư trong suốt nhiều năm qua mà đây chỉ có BDB duy nhất của DVD có đấy ạ tại vì đây là những cái mà nếu các bạn nhìn thấy rõ ở đây ừ, nó không phải là cái biểu đồ trên thế giới không phải là ở của ai khác không phải là ở ờ, mùa chúng ta tích uh, cóp nhặt đâu mà do gì ạ chính hệ thống đội ngũ DVD uh, à, xây dựng lên và mong muốn là gửi tặng anh chị em trong cái chương trình đó là bí mật đầu tư chứng khoán diễn ra trong gì ạ trong 3 ngày tới từ 3 ngày tới hai ngày cuối cùng hai ngày cuối tuần từ thứ sáu thứ bảy chủ nhật trong hai ngày tới à, bao nhiêu bạn chuẩn bị sẵn sàng có thể comment số 1 ạ sẵn sàng cho hai ngày tới có thể comment số 1 ở phần bên dưới tức là trong chương trình này thì cái việc đầu tiên Dũng sẽ gì ạ làm sao để giúp chúng ta cái tư duy đúng tư duy đúng tư duy đúng thì giúp cho chúng ta nhà những nhà đầu tư chúng ta gọi là uh, thiếu kiến thức F0 hoặc nhà đầu tư lâu năm lâu năm chẳng hạn đầu tư có thể 10 năm thậm chí nhiều hơn tức là chúng ta có gì thời gian đầu tư 10 năm nhưng thực tế kinh nghiệm chúng ta chỉ có khoảng 2 tháng 3 tháng thôi tại sao chúng ta có đầu tư 10 năm mà kinh nghiệm 2 3 tháng bởi vì chúng ta không phát triển được chính con người chúng ta không phát triển được bản thân không học được những cái bài học bài học á, cái bài học mà các bạn học được trong đầu tư mới là quan trọng bài học mà các bạn trải nghiệm trong đầu tư nó mới là bài học giá trị thì thực tế thì để chúng ta thành công hơn so với nhóm khác thì chúng ta cần phải học được những bài học từ chính bản thân mình nhưng cái bài học mà chúng ta học được nhanh nhất là học được những bài học của những người thành công đi trước đấy là chúng ta gọi là mô phỏng mô phỏng những bài học của những người thành công đi trước thì bảy cái tư duy chiến lược năm cái tư duy chiến lược xin lỗi năm tư duy chiến lược trong cái chương trình này sẽ giúp cho các bạn đi nhanh hơn đi à, đi nhanh hơn và giúp cho các bạn thay đổi cái tư duy đầu tư một cách nhanh chóng và từ cái nhà đầu tư F0 từ nhà đầu tư không biết gì từ nhà đầu tư 10 năm không có kinh nghiệm nhưng bạn có thể trong vòng 6 tháng đến một năm bạn có thể trở thành nhà đầu tư chứng khoán lão luyện trở thành những nhà đầu tư chứng khoán thành công đấy là cái cái cái đầu tiên các bạn có thể học được cái điều thứ hai các bạn học được gì ạ à? bốn cái chiến lược bốn cái chiến lược quan trọng đó là giúp các bạn có thể nhân đôi doanh số trong vòng 6 tháng nhân đôi doanh số trong vòng 6 tháng à, Dũng không nói là các bạn có khoảng 100 tỷ hay bao nhiêu trăm tỷ nhưng nếu chúng ta gì áp dụng thành thạo những cái chiến lược của Dũng chia sẻ thì cái việc mà chúng ta có thể nhân đôi cái doanh số trong vòng 6 tháng cái điều này Dũng đang áp dụng và hiện tại đang có rất hiệu quả đã có rất nhiều bạn đã có khoản lợi nhuận hôm qua có một bạn chia sẻ từ đầu năm đến bây giờ bạn vẫn lãi được 400 phần trăm điều gì bạn giữ được cái lợi nhuận và vẫn lãi được 400 phần trăm trong từ đầu năm đến bây giờ khi bạn áp dụng chiến lược của Dũng chia sẻ nên ở đây chúng ta thấy là à, chúng ta nhìn ngoài kia những người bạn chúng ta thì chúng ta thấy là phần lớn chúng ta bị thua lỗ nên khi một ai đó nói cho chúng ta biết rằng là ở ờ, cái tại sao lại gì ạ à? ông thành công có lẽ là có là chém gió hay là hay là ông chỉ đưa những cái chiến lược gì ạ à? nó phi thực tế thì tất cả chiến lược này nó mang tiếng là thực chiến tại vì hệ thống quang dũng DVD là mang tiếng thực chiến các bạn nhỉ thực chiến thực chiến thực tâm và à, thực gì à, thực hành tức là ở đây dũng à, mang đến cho bạn đó là thực chiến tức là bạn áp dụng trên thị trường chứng khoán bằng thấy và nhìn thấy sờ thấy cảm nhận thấy thực tâm tức là dũng gì ạ sử dụng cái sự chính trực tất cả hệ thống của dũng đầu tư nó mang sự chính trực đó là chúng ta chính trực là gì ạ chúng ta nhìn vào con người chúng soi con người chúng ta những cái gì hành vi chúng ta những cái gì chúng ta làm có thực sự có có đúng với đạo đức về chính chúng ta hay không đầu tiên chúng ta phải chính bản thân chúng ta thực chiến thực tâm và à, thực hành các bạn sẽ được thực hành thực hành bởi vì thực ra là chúng ta có kiến thức đủ kiến thức đủ chưa đủ ạ bởi vì kiến thức đủ chúng ta chỉ là có kiến thức thôi ạ còn khi mà chúng ta có kiến thức thì chúng ta chỉ có 10 phần trăm 10 phần trăm là giúp chúng ta thành công ạ nhưng khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ có thêm 15 phần trăm 15 phần trăm để giúp chúng ta thành công nhưng ở đây chúng ta thực chiến thì sẽ giúp chúng ta khi mà chúng ta có thực chiến thực chiến ở trên thị trường rồi thì nó thay đổi từ 10 15 phần trăm 25 phần trăm chúng ta có 60 phần trăm 60 phần trăm thì ạ là có thể nâng cao cái gì ạ nâng cao cái giao dịch chúng ta tại vì thực chiến mới là cái kỳ quan trọng nhất của DVD nên các bạn thấy là Dũng hướng đến là tất cả chúng ta mang thực chiến nên từ đầu năm đến bây giờ những bạn nào mà thực hành theo cái thực chiến của DVD thời điểm thì vào mua cổ phiếu rất đầu đúng không sau đó thoát ra và đứng ngoài để đợi cho thị trường nó tạo ra những cái Đấy, cơ hội tuyệt vời chúng ta mua vào nên thực, thực chiến không phải chúng ta đợi 5 6 năm mua vào đợi 5 6 năm chúng ta bán ra không phải mua vào sau đó gì ạ à, bán ra suốt ngày bán ra bán ra thì tạo ra phí giao dịch nó mất mệt mỏi trong quá trình đầu tư nên thực tế trước khi mà các bạn hiểu đơn giản là cái hệ thống sẽ giúp cho các bạn thì à, cải thiện quá trình giao dịch nếu các bạn nào lần đầu tiên thì ạ à, biết đến Dũng thì đây chính là cái cơ hội để chúng ta thì ạ à, tham gia chương trình và à, Dũng đang vẫn còn những cái suất miễn phí còn à, những cái suất miễn phí để dành cho quý vị các bạn nên các bạn tham gia chương trình này trong trường hợp đặc biệt là nếu các bạn giới thiệu cho một người đi cùng thì đây là cái chương trình Dũng sẽ tặng cho bạn giới thiệu một người đi cùng thì à, cái giáo trình này Dũng sẽ tặng cái giáo trình này hiện tại Dũng đang bán trên thị trường mới thì ạ à, cái mức à, giá là 400 nghìn à, nhưng thực tế là hiện tại là đang không có đang không có nha không có để bán à, nên chính vì vậy thì với một cái mức giá này đây là cái giá à, khởi điểm có thể sau này nó sẽ à, cái, cái cuốn sách này nó có thể lên đến một triệu một cuốn nhưng tuy nhiên thì cái điều mà quan trọng nhất là có những video để hướng dẫn các bạn video để hướng dẫn các bạn Dũng sẽ làm những video để hướng dẫn các bạn thực hành trong cái quyển biểu đồ này bản thân là những cái nhà đầu tư thành công như là Mac Mini, Guillermo Nell, Leo Mo thì cái cái nguyên tắc thành công nhất của họ đó là họ nghiên cứu các cổ phiếu thành công họ nghiên cứu những biểu đồ thành công họ nghiên cứu những siêu cổ phiếu và họ áp dụng những chiến lược này từ gì ạ à? từ kinh tế vĩ mô tác động lên đến ngành cổ phiếu từ ngành cổ phiếu tác động lên gì ạ à? cái cổ phiếu dẫn đầu từ cổ phiếu dẫn đầu bạn nắm rõ được cái nguyên lý về cung cầu nguyên lý về nỗ lực thành công nguyên lý về gì ạ à? nguyên lý về cái điểm bùng nổ và tất cả những nguyên lý này Dũng sẽ hướng dẫn cho bạn trong quá trình thực hành uh, trải nghiệm uh, trong hai ngày hai ngày cuối tuần nếu các bạn là đang ở Hồ Chí Minh hoặc các bạn là gần Hồ Chí Minh thì nhớ là đăng tay đăng ký sớm thậm chí là các bạn ở xa tại vì nếu các bạn thấy rằng là đây là cơ hội duy nhất bởi vì từ đây đến cuối năm Dũng có duy nhất một chương trình Hồ Chí Minh duy nhất một chương trình Hồ Chí Minh này nên đây là cái cơ hội có thể thay đổi các bạn từ người At Atamer chỉ có thể trở thành những nhà đầu tư lão luyện quan trọng nhất là có bạn có học được năm cái chiến lược giúp bạn có thể thay đổi cuộc đời của bạn trong quá trình đầu tư đầu tư chứng khoán là một trong lĩnh vực rất là hấp dẫn ờ, nó dành cho tất cả chúng ta nhưng nếu chúng ta thiếu kiến thức thiếu cái trải nghiệm thiếu kinh nghiệm thì nó có thể phá hủy cuộc đời chúng ta nó thể từ những người mà tự do tự do tài chính chuyển sang những người mà chúng ta có thể thấy được là à, khó khăn nghèo khổ thậm chí là à, gặp những rất nhiều các khó khăn trong cuộc sống bản thân Dũng cũng đã ở trạng thái như vậy trong suốt năm những năm 2010 nên mong rằng là toàn bộ kiến thức của mình chia sẻ học được trong 14 năm qua Dũng sẽ toàn bộ để gửi đến anh chị em mang tất cả nguồn lực của mình công sức của mình những cái gì mình hiểu biết để giúp cho các bạn nắm rõ được cái chiến lược đầu tư chứng khoán à, đấy là những cái điều gì muốn muốn chia sẻ ok còn buổi sáng hôm nay thì một số các bạn có muốn hỏi rằng là vậy thị trường chúng ta đang cần như điều gì à, thực tế thì về các à, công ty chứng khoán thì các bạn thấy là họ đang dự đoán là thị trường vẫn còn đi gia tăng à, ở đây chúng ta thấy là nếu nhìn về các chỉ số vn index và chỉ số vn 30 thì chúng ta thấy là bắt đầu nó có sự gia tăng về khối lượng chúng ta thấy nếu gặp những cái vùng đỉnh như này gia tăng được khối lượng như vậy và cái dữ liệu của nó chúng ta sẽ thấy là ở trên cái vùng này nó sẽ có sự dao động lớn tức là nó có lên có xuống và quan trọng là bạn có nhận ra cổ phiếu nhận ra cổ phiếu thành công hay không có nhận ra cổ phiếu nào dẫn dắt trong chu kỳ này hay không nên ở đây cái việc mà thị trường kéo lên là chúng ta không phải là các cổ phiếu nó đều tăng hết mà những cái cổ phiếu mạnh nhất là những cổ phiếu mà đã, đã kéo lên từ những cái vùng tăng tốc như này có thể mang lại chúng ta 5 10 phần trăm 15 phần trăm Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể nắm điều này Dũng sẽ còn phân tích cho chúng ta kỹ hơn những chiến lược này trong những video tiếp theo nên các bạn nếu là lần đầu tiên mà biết đến Dũng thì nhớ là đăng ký ở phần bên dưới đầu tiên là đăng ký ở phần bên dưới bởi vì trong đợt này Dũng sẽ phát liên tục liên tục để cho các bạn học được những trải nghiệm trước khi các bạn tham gia chương trình hiểu rõ hơn về hệ thống của DVD tức là những cái trải nghiệm thực tế thực chiến Dũng sẽ làm những cái trải nghiệm để giúp cho các bạn nhận ra được tại sao mọi thứ chúng ta thấy là đầu tư 10 năm chúng ta làm những việc chúng ta đang làm mà nó không có kết quả thì chúng ta cần phải thay đổi tư duy thay đổi tư duy thay đổi chiến lược và thay đổi hành động thì giúp chúng ta có thể có kết quả tốt hơn à, chúng ta có thể nhìn thấy một cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu HCM các bạn nhìn thấy không? nếu cổ phiếu HCM nó đi lên mà khối lượng lớn như này thì cái xác suất để thành công xác suất để thành công xác suất để phát triển nó sẽ không được nhiều dù là chúng ta có thấy dòng tiền tham gia vào nhưng rõ ràng là gì ạ với cái khối lượng lớn như này thì chúng ta thấy là việc mà gì ạ à, nếu trong trường hợp mà cổ phiếu này bứt phá đi lên chán bứt phá đi lên đây là những cái khối lượng rất lớn nếu trên biểu kỹ biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà khối lượng lớn mà nó gì ạ à, nó dao động lớn và đây khối lượng lớn thì chúng ta cần phải xem lại còn trong trường hợp mà nếu trường hợp nó phải tăng rất là mạnh khối lượng rất là lớn ở đây tăng mạnh khối lượng lớn ở đây thì cái tỷ lệ thành công cổ phiếu này nó cũng chỉ mang tính chất sóng hồi nha các bạn sóng hồi sóng hồi nhớ là sóng hồi không phải là đây gọi là đáy mà nó chỉ là sóng hồi thôi còn nếu trong trường hợp mà chúng ta mua ở trên vùng này thì về cơ bản nó không có có ý nghĩa lắm bởi vì tất cả mua trên vùng này trên mua vùng này nó đều không có giá trị nên ở đây chúng ta thấy là cái quá trình hồi phục của những cái cổ phiếu như này có thể là tạo ra những sóng hồi ngắn thì cái việc sóng hồi như thế nào thì chúng ta sẽ à, phân tích và tối nay tối nay Dũng sẽ phân tích cho chúng ta sóng hồi để các bạn nói rõ hơn về cái chủ đề mua cổ phiếu nào nắm cái cổ phiếu nào trong cái thời gian tới một bạn có hỏi là Trung Quốc và Đài Loan có bị ảnh hưởng hay không thì thực ra chúng ta có thể xem là chứng khoán thế giới chứng khoán Trung Quốc và một số chứng khoán khác nó bị ảnh hưởng hay không thông thường thì khả năng ảnh hưởng sẽ thấp hơn bởi vì cái việc mà xung đột với Đài Loan Trung Quốc nó cũng diễn ra khá là nhiều rồi việc mà chứng khoán thế giới hay là những cái rung động của chứng khoán thế giới nó đang diễn ra do gì ạ do những cái cái cái cái cung cầu trước đó chứ không phải là do thông tin đó người ta chỉ lấy cái thông tin đó để giải thích cho cái việc mà chứng khoán Trung Quốc hay chứng khoán thế giới hay mọi thứ nó diễn ra tại vì bản thân các quỹ các tổ chức họ đã biết cái điều này rồi họ đã biết cái điều này rồi nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là việc nó diễn ra nó không đúng như chúng ta thấy không à, ok thì à, ở đây chúng ta thấy đọc về bản tin buổi sáng thì chúng ta thấy là à, Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một vài các cổ phiếu để chúng ta thấy rằng là có thể uh, tới đây chúng ta sẽ phân tích sâu hơn như là cổ phiếu KB thì nếu trong trường hợp mà đầu tư công thành công và những cái kế hoạch thành công thì cổ phiếu KB có thể tạo đáy đâu đây đó thì chúng ta sẽ theo sợi sát cổ phiếu này đấy là chúng ta gọi là cổ phiếu về ngành đá và chúng ta có thể thấy là những cái cổ phiếu như SSC là những cái cổ phiếu mà họ có thể nhìn thấy là cái xu hướng tạo đáy có thể diễn ra ở đâu đó bởi vì trong trường hợp mà chúng ta thấy đầu tư công có thể diễn ra có thể đúng như dự báo nhưng tất cả cái điều này chúng ta cần thêm thời gian để, để theo dõi hay là những cổ phiếu kinh bắc đây là những cổ phiếu mà tương tự như vậy thì điều mà cổ phiếu có hồi thì không phải là hồi này là chúng ta mua vào nghe một số chúng ta có thể mua đoạn này ok bởi vì sau khi rũ bỏ lần thứ nhất này các bạn thấy không một cái lần rũ thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba nó không có khối lượng ra thì mua đợt này ok tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu đang gặp những vùng cản rất lớn này thì chúng ta cũng cần thời gian để để theo dõi thêm thì tất cả cái điều này Dũng sẽ gì ạ có những cái phân tích à, rất là kỹ trong uh, những phiên tới trong những đợt tới nếu có thể uh, thời gian cho phép thì Dũng sẽ làm liên tục những cái này để public cho chúng ta mang tính thực chiến đúng không ạ public cho chúng ta mang tính thực chiến để các bạn có thể có cách để trải nghiệm rõ hơn thị trường ờ, thời gian thì có hạn thì ờ, nên uh, Dũng hôm nay tạm dừng ở đây à, tổng kết ở trong cái phiên này thì uh, Dũng có một số cái để các bạn thông tin thông tin về các thông tin về gì ạ về chúng ta đang nhìn thấy là thông tin về báo chí thì có hai cái thông tin mang tính chất là trái chiều nhau đầu tiên là chúng ta gọi là thông tin về tích cực đó là gì ạ hiện tại là ở uh, ủy ban uh, tức là chính phủ thì uh, có kế hoạch là bắt các doanh nghiệp tất cả chúng ta cần phải à, nâng cao cái tốc độ giải ngân đầu tư công chính việc nâng cao ờ, tốc độ giải ngân đầu tư công thì cái việc mà những ngành hưởng lợi như là đá sỏi có thể là thép có thể có, có sau đó có thể phục hồi nhưng tuy nhiên cái điều này chúng ta cần thêm thời gian chứ không phải là nói là thấy là nó như thế là nó như thế đâu ạ điều thứ hai là chúng ta thấy là à, rõ ràng là nhiều các doanh nghiệp hay là nhiều các quỹ thì hiện tại chúng ta cũng thấy rằng là họ đang gửi tiết kiệm và những cái doanh nghiệp các quỹ gửi tiết kiệm nhiều hơn thì họ có lợi nhuận cao hơn nên không phải là lúc nào chúng ta đầu tư mà chúng ta phải đầu tư đúng thời điểm dù là thông tin tích cực nhưng rõ ràng chúng ta cần đầu tư thời điểm đúng thời điểm chứ không phải chúng ta đầu tư theo cảm tính chúng ta và điều thứ ba nữa là anh chị em thấy rằng là nếu chúng ta trong một ngày chúng ta đầu tư thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các cổ phiếu có thể lướt sóng có thể đầu tư trung hạn có thể đầu tư ngắn hạn thì tùy thuộc vào số vốn chúng ta tùy thuộc vào quỹ thời gian chúng ta tùy thuộc vào nguồn lực chúng ta nên chúng ta sẽ đầu tư theo cái ờ, cái chiến lược nào thì tất cả điều này sẽ được Dũng chia sẻ bằng những video ngắn để giúp chúng ta học được uh, những chiến lược đầu tư thành công uh, một lần nữa thì uh, mong rằng là sẽ được uh, phụng sự các bạn trong hai ngày hai ngày cuối tuần đó là diễn ra tại Hồ Chí Minh nếu các bạn nào đang Hồ Chí Minh ở xung quanh Hồ Chí Minh thì đây là hai ngày cuối tuần Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta được uh, cách tư duy đúng bốn chiến lược à, để giúp chúng ta có thể nhân đôi doanh số trong vòng 6 tháng và đây là những chiến lược à, dành cho các nhà đầu tư cá nhân thì nhớ đăng ký sớm vào chương trình bởi vì à, số lượng thì nó có hạn và mong rằng chúng ta sẽ được cùng nhau giao lưu cùng nhau để phát triển bản thân cùng nhau gì ạ là những cái người người bạn tuyệt vời trong cái chương trình này chúc chúng ta thành công và nhớ là đăng ký kênh của Dũng nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh ở phần bên dưới và cho Dũng một cái comment